Phần 5 là viết số thích hợp vào ô trống. Rồi, chúng ta bắt đầu học thôi nào. 38 nhân 2 2 nhân 8 bằng Thế mà 16 16 Chúng ta viết 6 nhớ 1 2 nhân 3 bằng 6 6 cộng với 1 nhớ nữa là bằng 7 Bằng 76

nhớ 2 6 nhân 5 bằng 30 30 cộng với 2 nhớ nữa là bằng 32 bằng 324 Rồi chúng ta đã xong bài 1 Tiếp đến là bài 2 Đặt tính rồi tính 48 nhân 3 bằng 3 nhân 8 bằng

nhớ không mày dạ nhớ sáu bốn là bốn nhân chín bằng ba mươi sáu ba mươi sáu cộng cho sáu cộng cho ba ừ. vậy là bằng ba mươi chín vậy là bằng ba trăm chín mươi sáu rồi chúng ta nói xong bài 2 tiếp đến bài 3 là Mỗi giờ một xe máy chạy được 37 km. Hỏi trong 2 giờ xe máy đó chạy được bao nhiêu km? Số km trong 2 giờ xe máy đó chạy được là 37 nhân 2 2 nhân 7 bằng 14 Viết 4 nhớ 1 2 nhân 3 bằng 6 6 cộng với 1 nhớ nữa là bằng 7 bằng 74 km đáp số 74 km vẽ thêm kim phút để kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng này 8 giờ 10 phút là cây kim ngắn này chỉ số 8 Nà, chúng ta lấy 10 chúng ta chia cho 2 bằng 10 chia cho 2 bằng 5 rồi 5 này 10 chia mấy 10 chia cho 2 chia cho 5 bằng 2 trên 5 bằng 2 chúng ta vẽ cây kim dài chỉ vào số 2 bằng 8 giờ 10 phút Cây kim dài này, cây kim ngắn này chỉ, chỉ giữa số 11 và số 10 là chưa đến là 10 giờ hơn 10 giờ rồi chúng ta lấy 35 này chúng ta chia cho 5 bằng 7 Chúng ta kẹt vẽ cây kim dài này chỉ vào số 7 bằng 10 giờ 35 phút. 12 giờ 45 phút là cây kim ngắn này chỉ giữa số 12 và số 1 là 10 là 12 giờ 4 chúng ta lấy 45 chúng ta chia cho 5 bằng 9 chúng ta vẽ cây kim nha dài này chỉ vào số 9 là rồi, chúng ta đã xong bài 4. Tiếp đến bài 5 là viết số thích hợp vào ô trống. 6 nhân 4 bằng 4 nhân 6 có nghĩa là, là chúng ta ghi số 4 này là chúng cũng giống như đổi ngược lại vậy. Chúng ta ghi là 6 nhân 4 bằng 4 nhân 6. 3 nhân 5 bằng 5 nhân 3. Này, 5 nhân 6 bằng 6 x 5 2 x 3 bằng 3 x 2 Rồi Chúng ta đã xong bài 21 Tiếp đến bài 22 Là bảng chia 6 Nếu như muốn muốn làm được bài này Thì chúng ta phải thuộc bảng chia 6 Chúng ta phải thuộc bảng chia 6 chia 3 Bài này gồm có 5, 5 phần, phần 1 là tính nhẩm, phần 2 cũng là tính nhẩm luôn. Phần 3 là giải đố, phần 4 cũng là giải đố luôn. Phần 5 là khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Rồi chúng ta bắt đầu làm thôi nào. 42 chia 6 bằng 42 chia 6 bằng bao nhiêu hả các bạn? 42 chia 6 bằng 7

36 chia 6 bằng 6 12 chia 3 bằng 4 12 chia 4 bằng 3 12 chia 6 bằng 2 Rồi chúng ta đã xong bài 1 Và tính nhẩm Bài 2 tính nhẩm luôn Bài này nếu như muốn làm bài này thì các bạn phải thuộc bảng nhân nhân 6, bảng nhân 5. Bài này thì chúng ta phải thuộc bảng nhân 2, nhân 6, này thì chúng ta phải thuộc bảng nhân 3, nhân 6, nhân 4, nhân 6. Rồi chúng ta bắt đầu làm thế nào? 5 nhân 6 bằng 30. Vậy là 6 nhân 5 cũng bằng 30. 30 chia 6 bằng 5. 30 chia 5 bằng 6. 2 nhân 6 bằng 12. 6 nhân 2 bằng 12. 12 chia 6 bằng 2 12 chia 2 bằng 6 3 nhân 6 bằng 18 6 nhân 3 bằng 18 18 chia 6 bằng 3 18 chia 3 bằng 6 4 nhân 6 bằng 24 24 nhân 4 6 nhân 4 bằng 24 24 chia 6 bằng 4 24 chia 6 bằng 24 chia 4 bằng 6 có 30 kg muối, chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy kg muối? Nè, số kg muối mỗi túi có nè. 30 chia 6 bằng 5 kg. Đáp số 5 kg. Bài này cũng tương tự như này. Có 30 kg muối chia vào các túi, mỗi túi có 6 kg muối. Hỏi có tất cả mấy túi muối là số túi muối có tất cả là 30 chia 6 bằng 5 túi đáp số 5 túi bài này cũng giống bài trên này thôi nhưng nó lại khác đơn vị cái bài này bài trên này thì là kg bài dưới đây là túi khoanh vào chữ đặt khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các phép chia 12 chia 2 12 chia 3, 12 chia 4, 12 chia 6. Phép chia có thương bé nhất là A. 12 chia 2 bằng 6 B. 12 chia 3 bằng 4 C. 12 chia 4 bằng 3 D. 12 chia 6 bằng 2 Vậy thương bé nhất là phép tính D. 12 chia 6 bằng 2 Rồi Chúng ta đã làm xong hai bài là bài 22 và bài 21. Nếu như các bạn có thắc mắc gì, hãy để lại phần bình luận, mình sẽ giải đáp giải đáp cho. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau và nhớ đăng ký xe xe cho bạn bè cùng học nhé. Bye bye.